Hello cô chú anh chị và các bạn Hôm nay Steven đã trở lại cái khu Espinosa at the White Grass Ranch à, Khu này là hiện tại họ bán nhà cho người à, cho gia đình nào có người về hưu từ 55 à, tuổi trở lên thì à, cái cái à, điều kiện của họ là phải có một người từ năm để à, quay tiếp cho video này thì Steven nói trước cho cô chú và anh chị các bạn xem là Steven không phải là người môi giới bán nhà nha Steven chỉ đi quay nhà cho cô chú và anh chị các bạn xem thôi rồi à, nếu có thông tin nào Steven có thể cho được á, thì Steven sẽ cho còn à, nếu đi à, giúp à, tìm nhà thì Steven có thể giúp à, giới thiệu cho à, các anh chị làm trong nghề đi ốc à, để giúp à, cô chú và anh chị tìm căn nhà mua hoặc à, thông tin cần biết để lấy cái broker bay á, thì Steven có thể cho được mà Steven không có à, làm trong nghề mua <laughs> mua giấy bán nhà Steven làm về nghề IT thì có nhiều anh chị à, cô chú và anh chị các bạn gọi điện thoại cho Steven nhờ tìm mua nhà thì Steven không có dẫn đi được nha ok thông cảm với mọi người ok để vô à, phía trong của căn nhà để quay lại cho cô chú và anh chị các bạn xem nhà này nhà này nó có hai đốc và đua nghĩa là hai cửa luôn rất là rộng bề ngang rất là rộng ok ở đây là cái ngoài đi mới vô nè cái cái sảnh này bên tay phải này là một cái phòng phòng ngủ đây là phòng ngủ đầu tiên phía bên cánh gà phía phải của chú và anh chị thì hiện tại mình đi ra ngay ngoài chỗ cái sảnh ở ngoài thì sẽ đi tắt phía bên thẳng qua bên tay trái bên trái bên này cánh gà cũng có thêm cái phòng ngủ nữa là phòng ngủ thứ hai thì cái nhà bên này nó hơi nhỏ hơn cái nhà bên kia bởi vì cái à, cái à, cái ceiling nó hơi thấp hơn một tí mà tính ra nhìn cũng tương đối khoảng chừng 10 feet đây cô chú và anh chị thì cái phòng này nó có một cái à, bathroom ở trong It comes with a full bathroom here with the sink, toilet and the stand shower Đi ra khỏi cái phòng này á bên tay phải là cái phòng à, giặt khi đi ra là garage đây là phòng giặt nè nhìn thẳng bên kia là một cái office cô chú và anh chị thông cảm nha tại hôm nay cũng có nhiều người đi xem nhà thì Steven đi vô quay phim cho mọi người xem á thì cũng có à, mấy người Mỹ đang đi xem nhà luôn từ cái office này mình nhìn thẳng qua bên kia là một cái à, dining room thì bên cánh gà bên kia là một phòng ngủ ở phía bên này nè một phòng ngủ mình đi vô phía bên tay phải ngoài cửa vô bên cái cánh gà bên đây là một cái uh, master This is the uh, primary master bedroom for this Palacio model and look outside of these windows you will see the the pool so this this uh, bedroom has a total of five windows you can see the surrounding is two win there are two windows on this side and three windows on this side so you have uh, natural light coming from all directions overlook this room is the swimming pool outside as you can see thì cái phòng master này nó có một cái master bedroom, uh, ờ, bedroom rất là rộng nhìn qua hướng này thì cô chú và anh chị và các bạn có thể thấy cái cái phòng này á, là cái phòng ờ, tắm này nó rất là rộng nha phía trên nè nó bao gồm nguyên một giá tường này luôn tính ra ít nhất từ mười mấy feet đó cô chú và anh chị đánh nhất từ 12 12 đến 15 feet á thì cái này là cái uh, master bedroom thì bên đây nó có cái vanity cho một à, phái nam và phái nữ cho cặp vợ chồng ở thì phái nam nữ there's a man and woman's vanity here and overlook in this size is the uh, master closet they share the closet but the closet is humongous It's more like another room in here Nói phải nói cái phòng này có thể tính là một phòng ngủ riêng của chú và anh chị mà họ hiện tại trong cái nhà này nó rất là lớn mà nhìn ta dùng cái phòng này cho cái phòng uh, quần áo Hiện tại Steven đang đứng ở trong cái phòng quần áo nhìn ra ngoài cái ờ, bathroom và cái bedroom phía bên kia I'm currently standing in the closet The walk-in closet in the master bedroom overlooked the master bedroom over there. Yeah, as you can see, the master bed is on that side and the middle of this area is the bathroom and the closet is ridiculously huge. Look again on this bathroom. chiều các bạn thấy phía ngoài này cái nhà này nó cũng có một cái à, cái outdoor kitchen với một cái nhà cái hồ tắm rất là rất lớn thì cái hồ tắm này cũng giống như hồ tắm bên kia không nó chỉ có cái design nó khác nhau thôi mà nó cũng có cái nhà lưới tương tự như vậy cô chú bạn chị và các bạn đó nhìn tổng quan của cái à, hồ bơi nè Chào cô chú và anh chị, các bạn thấy căn nhà hiện tại căn nhà này sao ạ? À? Có ai thích căn nhà này không? Và nói trước khi cô, cô chú và anh chị các bạn nha, Steven không phải là môi giới bán nhà nha, Steven chỉ uh, nhận trách nhiệm đi quay phim cho mọi người xem thôi nha, chứ không có qua bán nhà tại có nhiều người gọi cho Steven này cứ uh, hỏi giá nhiêu, nhiều khi Steven đôi khi cũng biết giá tại vì uh, mà cái giá Steven không dám cho trên uh, các video uh, tại vì builder họ chỉ đổi đổi giá liên tục không thì giá nhà lên liên tục không Steven cứ cho cho xong cái đầu bà con cái lên website xem rồi hỏi sao Steven cho giá nó không có đúng thật ra à, cho cái lúc hiện tại khúc làm video thì nó đúng và khi mà vài tuần sau hoặc tuần sau rồi cái giá nó nó nó nó lên để cái vật liệu nó lên rồi về giá cả nó lên lúc nào nó cũng đi theo cái cái cái cái, cái thị trường thì mọi người cũng biết cái giá nhà thị, thị trường của hiện tại của 2021 thì nó giống như bị khùng điên vậy người ta list cái nhà lên 300 ngàn phải mua 330 ngàn phải mua hơn nhiều khi bán 330 ngàn biết vô không được một căn nhà vô mấy chục mạng vô ngồi đấu giá nhau đẩy cái giá nhà lên làm cho người bán hơi mua hơi lời cũng chết người mua mà cái budget như là cái điều kiện nó hơi thấp thì cái giá mua cái nhà nhà gì thì cũng à, sẽ nổi không gian nhà bếp của cái căn nhà Palacio Model nha cô chú và anh chị nhìn tổng quan nè phía bên đây là cái phía bên đây là cái phòng master bedroom mà nãy Steven mới vừa quay cho cô chú và anh chị quý bạn xem phía ngoài này là cái à, phòng à, family room cái dining room đi thẳng qua bên kia là cái cổng vô còn bên đây là cái không gian của cái nhà bếp cái nhà bếp này nó design cái à, kiểu giống như là white kitchen nó nhìn nhìn rất là đẹp mà cô chú và anh chị các bạn cũng lấy tinh thần tại cái design này là tùy theo những người sở thích của từng người rồi họ vô hơi design thì đương nhiên cái design cái option nó cũng đi theo một cái giá đặc biệt luôn chứ không phải là cái giá nhà họ bán giống như 500 mình vô mình thấy hiện tại mình thấy cái model 500 mình vô mình tưởng cái nhà đó 500 không phải thì mình vô mình build cái nhà mới á, thì dĩ nhiên cái nhà mới nó nó bán cái nhà thôi còn cái design tỷ nó cho cái basic option nếu mình muốn làm một cái mẫu mã hoặc cái design trong cái nhà mình nó đẹp hơn tí nữa thì mình phải trả tiền thêm tại mọi người người nào đã có bill nhà mới thì có thể ờ, biết còn ờ, ai mà mua nhà lần đầu tiên mà chưa có đi qua cái dạng nhà mới để build custom build á thì hỏi người tại sao tôi mua cái nhà đó mà nó nó nó nó build ra nó không có giống vậy thì cô chú anh chị cũng giữ cái tinh thần vô cho cái phần đó đây là từ chỗ cái bàn ăn mình nhìn qua bên cái nhà bếp này cô chú và anh chị phía bên tay phải là nhà một cái ờ, office nha nó cái office phía bên kia ha à, thì nhìn qua cái office bên đây á, là một cái uh, ờ, kitchen nhìn xéo bên đây á, là cái family room rồi phía đây là cái ờ, phòng ờ, cái bàn ăn sao cô chú anh chị và các bạn thấy căn nhà vừa rồi sao cái giá nhà đó cái model của cái nhà này là Palacio 3 phòng ngủ 3 phòng tắm 2 garage đậu garage cái giá hiện tại họ bill là từ 479 ngàn rồi cô chú 479 ngàn là chỉ là cái nhà thôi còn mình phải trả hơn cái lot nghĩa là cái nền nhà nữa cái nền nhà trung bình cũng phải từ 50 tới 70 ngàn tùy theo cái nhà cái, cái cái cái nhà lớn nhỏ thì mình phải mua cái lết uh, à, lớn còn nhà nhỏ thì mua lết nhỏ thì trung bình nó có từ uh, à, 30 ngàn tới à, uh, 60 ngàn 70 ngàn tại tùy theo cái nhà của mình à, theo cái nhà này mình nghĩ thì cũng cái like cái nền nhà nó không trên dưới 50 à, ngàn đâu thì à, cô chú anh chị xem video này mà thấy à, video có hữu ích à, đi xem nhà với Steven thấy vui vẻ thì cảm ơn Steven à, cô chú và anh chị nhớ bấm cái nút like của video hoặc à, subscribe kênh của Steven để ủng hộ Steven trong tương lai nha có gì hẹn gặp lại mọi người ở một video à, nhanh nhất trong tương lai cảm ơn mọi người đã xem video của Steven nha bye bye